vậy là sau khi thầy đã bổ trợ cho các em là các kiến thức liên quan đến là xử lý sản phẩm cháy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm ví dụ số 1. Bây giờ thông tin như sau. Đó là sản phẩm cháy chúng ta khi đốt hydrogen nó là chắc chắn là CO2 và nước rồi đúng không ạ? Ví dụ số 1 mình có được sản phẩm cháy thành phần là C và H này mình cứ tóm tắt ra cho dễ nhìn này, đúng không? Cộng anh oxy thì tôi sẽ thu được là CO2 được nước. Đó. Bây giờ mình uh, nói gì? Do là dẫn sản phẩm cháy qua cái anh lần dư đúng không? Vậy thì ta sẽ có ngay những thông tin sau. Cái anh này cộng với lại dung dịch CaOH này lần dư. Tôi sẽ có ngay phương trình phản ứng của cái anh uh, sản phẩm cháy này với lại anh CaOH lần đó là gì? Đó là CO2 cộng với lại CaOH hay lần dư đúng không nào? Dư nhá. Thì tôi sẽ được là CaCO3 kết tủa cộng với lại H2O Số mol kết tủa mình hoàn toàn tính được, 15g kết tủa mình có thể nhẩm được luôn. Cái anh này M lớn CaCO3, chúng ta làm rất nhiều bài tập thì các bạn phải để ý. Anh này là 100 dBc, 15 chia 100 tức là 0,15 mol. Anh này là 0,15 mol. Vậy thì số mol anh CO2 mình sẽ tính được là 0,15 mol, đúng không ạ? Đó. thì bạn phải nói là gì nhá? Do là gì? CaOH dư nên toàn bộ CO2 nó đi hết về đâu ạ? Toàn bộ CO2 nó sẽ đi hết về CO2, CO3 chỉ vậy thôi các em ạ. không chưa? Ok. Thì bây giờ chúng ta có CO2 xong rồi, CO2 số mol mình tính được là bằng 0,15 mol. Anh này là 0,15. Xong rồi. Gì nữa nhỉ? Bây giờ khối lượng của dung dịch giảm đi là 5,7 gam so với dung dịch ban đầu. Cho vào cái gì ạ? Ờ, cho vào cái dung dịch CaO lần sởm cháy của chúng ta Ờ, thầy vẽ thầy vẽ ở bên dưới này nhá đây thầy vẽ bên dưới là dung dịch CaOH lần ở đây đúng không ạ đây là dung dịch CaOH lần ở ờ, khi xả bầm cháy vào đây thì nó sẽ sinh ra gì ạ? Nó sẽ sinh ra kết tủa ở đây ạ. Và lượng kết tủa này chính là lượng kết tủa CaCO3. Nó làm cho khối lượng dung dịch giảm xuống, đúng không? Nó là chất rắn mà đúng không ạ? Vậy thì lượng làm giảm chính là lượng kết tủa và lượng làm tăng chính là lượng CO2 nước cho vào. Đúng không nào các em? Và đây chú ý là thầy là lượng làm giảm thầy bổ sung các bạn nhé. Đó là lượng làm giảm dung dịch. Hay lượng làm cho khối lượng của dung dịch giảm đi, đúng không? Lượng làm cho khối lượng của dung dịch giảm đi. Nó sẽ chính là gì? Chính bằng CaCO3 kết tủa các em nhé. Đấy. Và lượng làm cho khối lượng của dung dịch tăng lên. Lượng làm cho khối lượng của dung dịch nó tăng lên